Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Thì ờ, hôm nay mình ờ, đang đi ờ, trên quốc lộ 14 nha cả nhà Tiền quốc lộ 14 này thì hiện tại đang là 22m Sau này sẽ mở rộng ra là thành 54m Thì trái của mình ở bên Tây Pha này của mình đây là chợ Chánh Lưu nha cả nhà Đây là chợ Chánh Lưu Và dự án Chánh Hương của mình Nó nằm gần với chợ Chánh Lưu ạ à. Cả nhà thấy ạ à. Rất là sầm mốt đúng không ạ Cư dân rất là sầm mốt xung quanh đây này và quốc lộ 14 thì là một trong những cái con đường mà huyết mạch nói từ ờ, Bình Dương cho đến là các tỉnh Tây Nguyên đi vào các tỉnh Tây Nguyên thì cái nhà Thái ở bên tay phải của mình có điện máy xanh này rồi cái nhà Thái này hiện tại thì à, mình đi sắp tới dự án Chánh Hưng rồi Chánh Hưng là một trong những dự án tiềm năng ở tại thị xã Bến Cát nằm trên mặt tiền quốc lộ 14 và đây là dự án Chánh Hưng ạ à. hiện tại thì à, bên công ty đang ờ, tiến hành là làm à, cơ sở hạ tầng cũng như là làm cống à, có tên thương mại là bến cát City John nha cả nhà đây đây là cống như cả nhà thấy đẹp không ạ đây, đây là cống nha hiện tại đang được tiến hành làm đã và hiện tại thì bên trong thì đang được ờ, đổ đất cũng như là, là ban sang lấp mặt bằng à, đường thì cũng đã rải à, đá mi rồi và chuẩn bị là đổ nhựa chuẩn bị đổ nhựa và tiến hành là làm cơ sở tầng như ví dụ như là rắp hệ thống ống nước điện và một số cái à, công trình khác ví dụ như cây xanh đây đây cái nhà thái phía trước này các khách hàng vào xem và bạn nhân viên đang tư vấn ạ à. bạn nhân viên này đang tư vấn khách hàng nhưng bạn này đang đang xem đất đây gọi là đang trực tại dự án đây là mình đang đi một trong những cái trục đường của dự án có quy mô là 3,6 hecta và tổng số nền là 256 55 nền và tổng diện tích mỗi nền là từ 60 mét vuông cho đến là 120 mét vuông à, cả nhà thấy hiện tại đang mình đang đi một vòng trong dự án thì cả nhà cứ à, theo dõi video của mình xem mình có thể là chọn cho mình một cái vị trí nào trong dự án cũng được hoặc là cả nhà muốn biết thêm chi tiết thì cứ liên hệ mình muốn chọn vị trí nào thì cứ liên hệ mình và mình à, sẽ dẫn khách hàng cũng như dẫn anh chị mà có nhu cầu mua đất xuống tại dự án để mà à, chọn cho mình một vị trí ưng ý nhất